cái khía cạnh toàn toàn một cái bức tranh gọi là đen tối trên đất nước thì tôi muốn chứng minh rằng là cái bức tranh đen tối nó không phải vậy nó có những cái hình ảnh khác những cái khía cạnh khác để mà so sánh chứ không phải là tôi nói rằng là Hà Nội như vậy là hoàn toàn hay cả là cái chuyện mà gọi là nơi nào cũng là là là tuyệt hảo hết nhưng mà đó ý của những người ở trong đây là những người muốn kích động bảo là ông Hoàng Duy Hùng mới tới cái nơi này đang có cái này cái nọ là tôi xin thưa là đó là những cái mưu đồ mà bảo rằng là dân oai không dân oan đó đó là họ ý họ muốn tôi như vậy tôi cũng nghiên cứu rất là rõ ràng cái chuyện này tôi nói là đa số dân oan đó là dân oan giả tôi có bằng chứng đa số những cái dân oan đó là dân oan được kích động họ muốn tôi ra để làm cái chuyện mà gọi là kích động đó tôi không có làm tôi nói thẳng luôn cái chuyện đó mấy cái người đó không có qua mặt được tôi thôi đâu cái trò đó không có chơi qua mặt được tôi đâu các người đó, đó không có đấu tranh bao nhiêu năm tháng bằng tôi tôi đã từng len lỏi cái chuyện đó mấy chục năm trời cho nên ba cái trò mà kích động đó với tôi dẹp đi con về đi đấy à, nay à, ngày 16 à, rồi mà cũng không gia đi đấy thế là tới Tết tới là không gia đi như vậy là quá thối nát không bây giờ tôi kêu gọi ông ông nguyễn ông hoàng duy hùng ấy ông là người luật sư ở bên mỹ của ông nói là dân ông ô thì nhận mình đi kiểm thuê đi kiện thôi giờ bà con có thấy đi kiện thôi hay là không hay là ông hùng ông ông, ông hồng di hùng ông lừa đảo ông nói những rằng ông hồng di hùng là lục sơn lục sư ở bên mỹ về nói là dân oan mình là lừa đảo để đến để kiểm thuê ra cái cờ bao bao que bao sập gì đấy bây giờ tài sản người ta như thế này đi cướp như thế này bây giờ tôi kêu gọi ông hoàng với hùng ông lại đi ngồi thì nhậm đây ông chứng kiến đây ông chứng kiến đây dân chúng tôi đi kiện thuê hay là ông đi làm thuê ông đi làm thuê hay là dân chúng tôi làm thuê ông đại ra chừng một ngày ông hiểu biết nhân dân chúng tôi ông từng có nói ờ, tại sao ông hồn di hùng ông ông kêu là dân chúng tôi đi chuyện thuê ờ đấy bây giờ bà con nói là ông hồn di hùng đấy ở bên bên luật sư á ông ờ, chính ông là lục người lục luật sư có của đảng cộng sản đây nhân dân chúng tôi như thế này mà sáng ngày hôm dẫn chúng tôi đi đây xuống thủ tướng rồi mà tại sao không cho đi còn ăn vừa bao chê ừ ừ ông hùng vô hùng mà nói này cho mấy thằng tham dũng ra bố cô dân mới chia cho ông rồi mở vậy ở đây là mở hộ cá nhân xong mà khai mà thực thuê ở đây là ai chịu thuê bao nhiêu dân chúng tôi ông đợi đây ông biết như gia đình chúng tôi cộng sáng ba đời chính quyền vô cướp 4 giờ sáng ba trăm rưỡi đến bốn trăm người là ai là chuyện thuê là ông hùng ông hùng gì hùng nhân dân chúng tôi già cả thấp cô bé hồng ông là luật sư ông nói tầm bậy dứt đấy lục sư hường vô mới nói dân chúng mình là lại coi thì nhậm đây là coi như là chuyện thuê ông làm thuê cho mấy tham nhũng đó Hoàng Quang Di Hùng Ờ Quang Di Hùng anh về ông chứ ông về đây vô Ngô thì Nhậm mới biết. Về đây ừ. cả ngày một ngày là hai ngày đây đối mặt với dân chúng tôi. Ờ, dạ, cái lũ tham nhũng quan tham ở ở ở Việt Nam này ăn cốt của dân. Mấy ông Nguyễn Phú Trọng cho ông tại nhiêu? Nguyễn Phú Trọng cho ông ngại nhiêu, bà Kim Ngân cho ngại nhiêu. Mấy thằng tham nhũng năm cốt người dân nó chia cho ông, nó mướn ông. Cho... À. Đó cho nên nó nói là tốt tối rồi để cho ta đi lợi chứ. ông nước vàng như hùng ấy, là ở bên Mỹ mới về đó là nó lên tiếng nó coi là dân ông à, mình ở ngôi thì nhậm là đi tuần cô đi kiểm thuê kiểm nước ông ơi không nói à, vậy à, vàng duy hùng ở luật sư đấy vậy tao giờ tao đi kiểm thuê kiểm nước mà giờ công an mà không cho đấy à. cho đi Tao mất đất bớt nhà tao không chịu mốt mà để tao kiếm sự sống hàng ngày sao không cho tao đi Nói là dân chúng mình là ở ngôi thì nhậm mà Đi chuyện thuê chuyện bước. Không cho dân đi nè, không có dân dân đi cái quán nè Đấy bây giờ ở ngôi thì nhậm đây là còn à, là chê đại không cha Tỉnh đều bị dân cướp Họ cá nhân không ai mà đi tận thuê hết á đứng đây chặn đường là không cho bà con tôi ra khỏi nhà nữa tất nhiên là lũ cướp vậy mình đứng im đây Đi ra đi, đứng ra, đừng có vô cái Nói đến bà con chúng tôi là đi chuyện mướn Chuyện thuê, chuyện mướn, chuyện cho giật Chính là Ừ ờ, Chính là, là đảng viên đảng Cộng sản là đi giết dân hại người mà đến này cướp đất dù lên thuê ờ, thuê luật sư thuê luật sư để làm cho, cho, cho đảng cộng sản nó nói là dân chúng tôi chuyện thuê chuyện mướn thì Hoàng Duy Hùng đó là nó rất ngu lại đây chúng tôi đơn chúng tôi cũng có đi, đi kiểm thuê kiểm mướn mà sao nhà cầm quyền đảng cầm sáng vô cướp nhà tôi là bốn mất có bốn giờ sáng gia đình chúng tôi là có lớn nhỏ là có mười mấy người ta cháu nội cháu ngoại mười mấy người mà tại sao là có bốn giờ sáng đi vô cướp bắt người nhốt hết Đi cướp phân lô bán nền đã là có là là, là thuê cả mướn hay là không ba trăm rưỡi tới bốn trăm người kiểm thuê kiểm mướn như vậy là đúng hay không lục sư, lục sư mà thua người già ừ. ông lại lên coi thì nhậm đây ông mới biết thằng à, lục sư á hoàng duy hùng ở bên mỹ này gì à ông nói là ở đây ngô thì nhậm là đi kiện thuê kiểu mướn dạ. cờ, cờ ba que tôi không biết ba que rồi dân chúng tôi mất đất mất nhà dạ. Dạ? của tôi thật sự mất mất nhà có công dân quốc hội phó thủ tướng trung và hoàng về chỉ đạo tỉnh tiền giang giải quyết này hai ba tháng rồi mà có làm không từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 19 tới nay là tháng ờ, năm tháng hai ngày ở bên Mỹ đấy làm cho luật sư mà làm cho coi như là cho đảng á cho đảng không sản nó hoàng duy hùng á hoàng duy hùng luật sư bên đó gì rồi à đấy nói là dân mình ngu thì nhậm là coi như nằm dưới hè đã đi chuyện thuê chuyện mướn là, là cho cờ bà về hiện giờ ở đâu về dân Việt Nam mình đây ở Việt Nam mình đây về Việt Nam mình rồi chứ ờ, Hoàng Như Hùng hiện giờ là nghe nói bên Mỹ có một tây tháng 1 là ông về nhưng mà ờ, ông đi qua Mỹ rồi đi về cho cho dân quách nó đấy yếu nó lại đây lại đây anh em ở đây nè à. nếu sai công an của à, Việt Nam không biết uh, cộng đồng mình không à? Mày tầm bậy rồi dâm đi rồi đi kiện mà không cho Mà ừ. dâm cái đâu Để ai dâm Bây giờ Cái cha nó về đây nè đầu quýt chích thẻ đi Dân đi là không cho, mày cứ trả đất ra nhà cho dân đi Hồi trước dạ, bao nhiêu Hùng á Cũng là... Luật sư ấy biết luật sư nhưng mà cũng bị bắt uh, mấy người uh, mà mà như uh, thúy nga rồi ví dụ vậy đấy vậy bây giờ nó là, là mua chuộc mà giờ là định mấy cộng sản này được về nước đấy ờ à, định mà định không khéo nên ừ. dạ, dạ, dạ. nên không khéo bây giờ cho nên nó vừa là, là có cái mấy cái con à, má nhọn lồng bự đồ nó là cứ nó theo nó cờ đó sao vàng mình đi kiếm chiếc xe nó cũng nằm đây nó cũng đi kiếm lôi cái lồng nó ra hoài mà chưa được đây mẹ nó cứ nói là là lấy lấy chuyện thuê chuyện mướn chuyện thuê còn mướn cho ai nếu là chuyện thuê chuyện mướn nó đừng có ra tới đất hà nội nữa chứ chuyện thuê chuyện mướn ra đất hà nội nó vù không nãy bây giờ công an đi theo ờ, dân đấy người dân đi chợ đi quán công an đi theo công an đi theo đấy má cứ vợ gì cứ ở, ở với vợ đây anh đi đi vào bên mình cháu bây giờ biết cô phân của cô cháu xem suốt Ê, xem suốt này đó là cái chuyện thuê chuyện mướn hay chuyện cái gì mình mình thân mình đây còn là bộ là con đi ra giữ dân tới nghĩ hôm nay mà con giữ dân đấy ta dòng cháu họ nữa